có bao giờ các bạn ngồi nghĩ tại sao trong ngày lễ tình nhân mình lại ngồi nhà một mình không có phải trong cuộc sống này bạn bỏ qua nhiều điều quá đôi khi có cơ hội đi qua mà các bạn không nắm lấy cảm giác có những người thích bạn nhưng bạn lại đi thích người khác để vượt mất hạnh phúc của mình biết đâu đây trong cái cuộc sống này các bạn nhút nhát quá các bạn không dám tỏ tình người ta lại đi yêu người khác biết đâu đấy nóng giận thôi hay là một phút gì đấy ờ, bạn đánh mất cái hạnh phúc của mình vì một câu nói hay chỉ vì một cái tin nhắn theo ngờ như thế đó đúng không nên lý do tại sao các bạn ngồi đây xem giờ chim mình giờ này ngày này giờ này chắc là bọn nó ăn xong rồi bọn ra hồ đã em ạ có nhiều người ta may mắn à nhầm người ta bất hạnh vãi lồn là người ta sinh ra và lớn lên trong một cái gia đình không có bố hoặc là không có mẹ hoặc là không có bố và cả không có mẹ người ta sinh ra ở vùng núi người ta sinh ra ở đi mẹ mấy biên giới hải đảo người ta bị sinh ra trong những cái gia đình thực sự là nghèo và phải lao động chân tay từ đời này qua đời khác em được ban cho một cái cuộc sống đầy đủ chân tay não bộ phát triển đầy đủ và lớn lên được đến lúc này để dùng internet và xem được stream của anh là một cái may mắn và một cái lợi thế hơn rất nhiều người rồi mà bây giờ em lại còn vì cái chuyện tình cảm vì một đứa con gái chưa là cái gì của nhau cả người yêu cũng đéo biết phải hay không vợ thì chắc chắn là đéo phải rồi mà em quên đi hết cả những cái gì mà bố mẹ em đã ban phát cho em cái cuộc sống này đã tặng cho em em hơn rất nhiều người mà bây giờ em nghĩ đến cái chết em nghĩ có thể đáng không đéo đáng một tí nào anh tin chắc là bố mẹ em nuôi em lớn đến như thế này tốn bao nhiêu tiền bao nhiêu cơm bao nhiêu gạo để em bố mẹ em biết được là sẽ có một ngày bố mẹ em không còn sức lao động nữa và em sẽ là người dìu bố mẹ em đi hết cái cuộc đời này thế mà định mẹ mình bây giờ khi mà em đến cái tuổi có sức lao động rồi có học thức rồi và bắt đầu đến cái tuổi đi kiếm tiền rồi thì em lại vì một đứa con gái đéo đâu vào đâu để tự tử em nghĩ địt mẹ em có hợp lý không em nghĩ có thấy địt mẹ mày thương bố mẹ em không nếu câu trả lời của em là đéo ấy thì thôi anh lại đi mẹ mày bật nhạc khác đây hết nói bảo chỉ thích quan hệ mập mờ trên tình bạn dưới tình yêu cho em xin lời khuyên có nên từ bỏ không ạ trên tình bạn mà lại dưới tình yêu có được trịch không hỏi thật có được trịch không đi mẹ nó đang tìm nên có kèo nó thơm hơn đấy ông ơi nghĩa là với một người như ông ấy là nó nghĩ là cũng được để yêu cũng được để trịch cũng được để lâu dài cũng được nhưng mà chỉ là cũng được mà thôi chưa đến mức nó sẽ quyết định là ok bố mày đồng ý luôn nó tìm nên có kèo là nó thơm hơn không đi mẹ ông sắp cao thì mấy gang rồi thì phải những cái cuộc sống này nó buồn cười lắm nhiều khi anh cứ nghĩ là nó sẽ lấy của mình cái gì đấy đi và nó bù đắp một cái gì khác lại nhưng mà nó không đúng với tất cả mọi người và tất cả những cái biến cố trong cuộc đời này dù nhỏ hay dù lớn rồi cũng sẽ có ngày mình phải trải qua chả ai đi trên một cái con đường trải thảm từ đầu đến cuối cả nếu có thì là phải bên ngoài thôi cái câu chuyện sâu bên trong ấy, chuyện mà bất đồng trong cuộc sống ấy kể cả vấn đề về người yêu hay là vợ chồng hay là bạn bè cùng giới khác giới không nói làm gì chi kỷ các thứ đôi khi cái cuộc sống mình nhìn lại cái vấn đề nó dễ giải quyết lắm nhưng các bạn biết tại sao có những người vì những cái chuyện nó rất là nhỏ thôi mà sau còn đéo nhìn mặt nhau hay là đéo nói chuyện với nhau nữa tại vì cái tôi người ta quá cao bản thân mình cũng thế ai thực ra một trong hai người chỉ cần mở lời ra thôi là câu chuyện nó được giải quyết đeo cái gì cả để càng lâu thì thì câu chuyện nó lại càng dối các bạn thử nghĩ mà xem thì phải chuyện nhỏ vãi lồn đấy các bạn quay ra các bạn nói một câu ừ xin lỗi thế này thế nọ thì người ta cũng sẽ ừ thực ra chuyện này tôi cũng có lỗi thế, chuyện này cứ dễ dàng vãi lồn thực đi mẹ mày đây không cứ địt mẹ mày bố mày đéo nói kệ địt mẹ mày địt mẹ bảo sao địt mẹ mày sao lại đéo chơi nhau nữa cuộc sống nó như thế à tự các bạn làm cho nó khó khăn lên chứ địt mẹ cuộc sống nó có khó khăn đâu cái chuyện lấy vợ sớm hay là lấy vợ muộn ấy nó đéo quan trọng không ạ cái quan trọng là ông có lấy đúng người hay không sinh ra là đàn ông nó đã khổ lắm rồi đừng chọn cho mình một tấm vợ sai các bạn ạ bình tĩnh thôi từ từ thôi hãy chọn cho mình một người phụ nữ chuẩn để đi theo mình đến hết cái cuộc đời này Đừng chọn một người phụ nữ vũ phu Đừng chọn một người phụ nữ không trung thủy Đừng chọn một người phụ nữ hay cắm sừng lên đầu mình Đừng lấy vợ về và cao trên một gang bạn ạ Cứ từ từ thôi Vội làm cái gì Khổ lắm Trời của con gái nó khó hiểu quá Em tỏ tình nó rồi nó bảo em đợi Em hỏi lý do thì cứ bảo em đợi Em đợi có phải là phí thời gian không anh? Quá là phí thời gian Đợi, đợi Đợi con cặp Em nói thẳng vào mặt nó luôn là bây giờ này Là tuổi trẻ bố mày có hạn thôi Cả tuổi thanh xuân bố mày không thể đợi mày được Hiểu không? Đợi cái lồn Nói thì luôn cho nó nhanh Đợi cái đéo gì đợi Địt mẹ mày mày bịt mẹ mày chảnh chó Bố mày còn nhiều người theo đuổi vãi lồn hiểu không Bố mày còn địt mẹ mày đi làm kiếm tiền Bố mày còn sự nghiệp hiểu không Từ công an việc làm đến địt mẹ mày công danh sự nghiệp Địt mẹ bao nhiêu thời gian địt mẹ mày đợi đợi cái lồn đợi Thế đéo hiểu sao địt mẹ Nhiều đứa con gái nó nó nghĩ mình là công chúa em hiểu không Nó địt con mẹ mày nó minh tinh màn bạc Nó địt mẹ nó là cái lồn gì thể Nó là một cái địt mẹ mày động vật quý hiếm Vãi lồn Em nhắn tin hẳn Ngay bây giờ em nhắn tin thẳng nó luôn là đợi cái lồn Nhắn thêm chữ địt chị mày nữa